Dạ yeah. uh, TV256 xin uh, mến chào quý anh chị em nha Mình đang dơ biểu ngữ để coi mình thấy uh, Thì uh, đây là cái địa chỉ của ông Vương Văn Thả nha Ở uh, số 583 tổ 6 ấp Vĩnh Lịnh uh, xã Vĩnh Hậu huyện Vĩnh Phú tỉnh An Giang dạ TV không biết có thấy rõ không nhưng mà bây giờ nó che cái mặt của mình rồi nha chắc là chắc là quý anh chị em thấy rõ nha để TV ờ, đi ờ, di chuyển ờ, chút xíu rồi nó, nó cho bà con thấy rõ đây là cái địa chỉ của uh, ông Vương Văn Thả nha à, đó thì đó là đây cái địa chỉ của ông Vương Văn Thả nhớ là năm 83 tổ 6 ấp Vĩnh Lịnh à, xã Vĩnh Hậu, huyện à, Vĩnh Phú, tỉnh An Giang. Rồi quý chị em thấy rồi ha. Dạ rõ rồi phải không? Ô Sarah à, thấy dễ hơn hả? <laughs> Xin lỗi, mình tại vì mình che đó, Sarah nha, Sarah thấy dễ hơn nha. Rồi. Đó. Đại khái là như vậy nha. Thì hôm nay đó mình muốn chia sẻ cái cái quan điểm của mình à, đối với cái cái sự việc nó đang xảy ra nóng bỏng ở ở ngay chỗ nhà của ông Thả thì hôm nay thì TV nghĩ rằng là à, đến cái ngày thứ à, chào Davis Võ chào Nguyễn Thanh Tịnh nghe hôm nay là đến ngày thứ 13 rồi à, nhà 13 là nhà cầm quyền cộng sản đó đã cướp nước cúp điện và coi như là ờ, nội bất xuất mà ngoại bất nhập vậy đó thành ra đồ ăn cũng không có nữa mà trong cái gia đình tất cả là chín người thì ờ, TV thấy cái trường hợp này nó rất là khẩn cấp thành ra muốn cho anh em ờ, bà con cô bác đó rõ cái địa chỉ để mà có thể mà mà xuống đường cho nó nó, nó đúng cái thời điểm theo TV256 đó là không cần phải đến ngày 30 tháng 4 đâu mà ở ngay cái giờ phút này đó là chúng ta phải cùng tập hợp đến nhà của ông Vương Văn Thả chúng ta nên có một cái suy nghĩ đơn giản như thế này là là chúng ta phải hiểu cái thông điệp của ông Vương Văn Thả cái thông điệp của ông rất là TV thấy rất là đơn giản là không phải là các uh, bà con cô bác uh, ông kêu gọi là sự thật là ông cứu cái gia đình ông đâu mà những cái việc làm của bà con cô bác đó là cứu cái dân tộc này cứu cái nước Việt Nam này là cái cái thông điệp đó cái thông điệp ông là như vậy đó là không phải là các anh chị em đến nhà ông ông, ờ, ông Vương Văn Thả là để mà cứu ông đâu mà chính là cứu cái dân tộc này chúng ta không có thể để mà một người mà vì à, nói lên cái tiếng nói sự thật vì cái vì cái mà mà thái độ mà không có ưa không có ưa những cái cái cái cái tội ác của cộng sản và ông sẽ nói thẳng như vậy mà tại sao lại à, chúng ta để ông ổng cô đơn như vậy Dạ Làm vậy có bị ông Đào Minh Quân à, không Ở đây thì TV không có nói về cái ờ, tổ chức ờ, của ông Đào Minh Quân đâu ờ, bạn Hà Võ Ở đây TV chỉ nói nó cá nhân của cái ông Vương Văn Thả thôi Cá nhân ông Vương Văn Thả là một cái người mà mà theo TV thấy rằng là rõ ràng là ổng đưa những cái audio lên và ổng chấp nhận cái chết mà chấp nhận cái chết của chín người chín người trong cái sự thật thì có bảy thành viên ở trong gia đình thôi nhưng mà có hai người uh, yểm trợ đồ ăn rồi cũng bị uh, uh, không cho ra ngoài rồi cũng, cũng ở chịu luôn với uh, cùng gọi là đồng đồng hành với đấu tranh với ông uh, với ông thả thành ra cái sự việc nó xảy ra như vậy có có chín người như vậy mà mình thấy mình thấy là ừ, những cái lời nói mà chia sẻ của TV256 hôm qua cũng cũng nói về địa chỉ rồi cũng nói về đồng bào phải kéo đến uh, thì ờ, sự thật á cái cái câu chuyện của Vương Văn Thả này đó là câu chuyện của chúng ta cái đó là trách nhiệm của chúng ta trách nhiệm của mọi con dân Việt Nam yêu nước mà muốn loại trừ cái cái cái cái đảng cộng sản muốn giải tán cái đảng cộng sản muốn cho đất nước ta thanh bình để mà không còn cái cái cái, cái đảng cộng sản nó gây ra tội ác như vậy chúng ta muốn như vậy chúng ta muốn như vậy là chúng ta phải đến nhà ông nguyễn à, ông à, vương văn thả chúng ta không còn cái cái cái cái lựa chọn nào khác cái đó là cái tại vì ông ông vương văn thả ông đã chấp nhận hy sinh rồi ông ông muốn chết ở trên cái căn nhà của ông cho đến lúc mà mà mà giải thể được cái đảng cộng sản rồi chứ ông không có chấp nhận ông hoàn toàn không chấp nhận đảng cộng sản thì đây là một người anh hùng mà chúng ta phải phải phải phải đáng nể bỏ qua cái vụ mà đạo minh quân đi bỏ qua đi đừng có trông cậy vào bất cứ một cái một cái uh, liên hiệp quốc nào hoặc trông cậy vào một cái quốc gia nào hãy trông cậy bằng cái cái khả năng chính mình đi mỗi người Việt Nam đều nghĩ đến cái trách nhiệm của mình đây là chuyện mình phải cần làm đây là chuyện mình phải cần làm mà đến thời điểm này là mình phải cần làm nếu mà mình mình người dân mình mới muốn thoát cái ách cộng sản mình phải làm thôi mình lợi nhà ông ông thả chính là mình mình mình làm cho mình mình sẽ coi cái nhà ông thả giống như cái căn nhà của mình mình không thể để cái căn nhà đó mà bị đàn áp bị giả mang bị chọi đá rồi rồi có những người ở trong gia đình bị thương tật như vậy rồi không có thức ăn rồi không có nước uống rồi không có điện nữa quý anh chị em nghĩ mà 13 ngày quý anh chị em sống như vậy trong cái cuộc sống tâm tối như vậy các anh nghĩ như thế nào phải không mà, mà họ phải tôi khẳng định mình không phải là lo cho ông, uh, gia đình ông Khải đâu ông Thả đâu mà cái này cuộc đấu tranh này nè mình lo cho cá nhân của mình mình lo cho quê hương đất nước của mình mình lo cho dân tộc của mình mình dẫn thân sự thật các anh em phải nghĩ rằng còn mình muốn mà mà mà mà mà báo cáo cho những cái điều mà tồi tệ về cái nhân quyền ở đang xảy ra ở tại nhà ông ta thì quý anh chị em trong nước nên viết những cái bài viết đồ gửi cho uh, Liên Hiệp Quốc gửi cho uh, Human Rights tổ chức nhân quyền tổ chức y tế hoặc tổ chức trên thế giới các anh em muốn cần thì vô google đánh tìm ra những cái địa chỉ đó và gửi thư cho họ tìm ra có thể là họ có email gửi email cho họ sự thật các tổ chức đó họ có cái người thông dịch hết trơn này các anh em ký ghi tất cả những cái gì mà mà, mà các anh em muốn bằng cái bằng cái tiếng việt đúng không cái gửi cho tất cả các tổ chức tới bằng tiếng Việt rồi họ cũng có người thông dịch ra và đây là đó đó là những cái cái cái lá thơ mà mà nó là quan trọng lắm đừng có nghĩ nó không quan trọng những cái lá thơ mà tự nhiên của của của của một con người mà mình thấy mình thấy những cái việc sai trái mình trình bày với Liên Hiệp Quốc mình trình bày với cơ sở nhân quyền mình trình bày cho họ bằng cái ngôn ngữ của mình họ sẽ có người dịch ra và và họ có thể uh, cử người để mà điều tra những cái vụ này mình đưa ra những cái bằng chứng có thể mình mình đưa ra những cái cái video clip cho họ thấy những cái đường link mình cho họ biết và và không phải là chỉ có người ngoại quốc chỉ có các quốc gia ở ngoài không các quốc gia ở ngoài nó xa xôi lắm ngay TV 256 nửa vòng trong đất ờ, không thể nào làm gì được TV256 nửa dòng trái đất làm sao mà đến đến cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái xã mà Vĩnh Lịnh đó được đâu có đến An Giang dễ dàng như vậy được đừng có đừng có mong mình phải tự làm đi và và mình đừng nên làm vậy hả bạn ờ, bạn hiếu hoàng nghĩ sao mà đừng nên làm vậy à, ờ, TV kêu gọi tất cả những người đó đồng bào của mình đó, phải gọi điện thoại gọi điện thoại ở ngay cái chỗ mà tỉnh An Giang đó tỉnh An Giang rồi là ờ, xã xã An Phú ờ, huyện xã Vĩnh Lịnh hay là huyện An Phú mới đúng huyện An Phú gọi cho những cái những cái mà mà mà cơ quan hành chánh đó, những cái đồn công an nó tại sao mà để mà đồng bào mà để nhiều người dân mà chổi đá vào nhà ông để mà làm tổn thương những người già như vậy nghe nói cụ già 80 tuổi là bị bị chổi đá vào, vào đầu ông Vương Văn Thả ông cũng ông cũng bị chổi đá nữa Đúng không bạn Hiếu Đạt Hiếu Hoàng Dung đó bạn hiếu hoàng đó nên tại sao bạn nói là đừng nên làm như vậy cắt nghĩa cho tivi để đánh dài dòng tách chat đi và bạn muốn cần đó bạn có thể gọi cho tivi hai năm sau bạn gọi rồi tivi cho bạn uh, lên nói chuyện ờ, trước diễn đàn trước mọi người hiểu không đúng rồi cảm ơn ờ, bạn Nguyễn Thanh Tịnh nha hành động của người trong nước là chính hải ngoại chỉ hỗ trợ uh, tinh thần thôi và dạ. yeah. đừng nên làm như vậy nhưng mà bạn cắt nghĩa cho cái lý do là như vậy à, cắt nghĩa lý do đừng làm như vậy làm sao à, thôi à, ờ, TV có những cái điều mà cần chia sẻ với quý anh chị à, nhiều khi mà mình nói chuyện nó nó cũng hơi khó một chút là là những cái dòng tách chat nó có thể nó làm cản trở cái cái cái cái sự suy nghĩ của mình phải không? Ừ. đó đó là những cái cơ sở mà nhân quyền cảm ơn ờ, bên quyền thanh tịnh nha quý anh chị em đó trong nước đó viết bằng cái thơ tay bằng cái thơ tay không cần phải đánh máy những cái gì mà quý anh chị em mà làm bằng cái cái khả năng của chính mình á thì người ta thấy người ta mới mới mới mới xem trọng cái lá thơ đó chứ không phải là các anh phải đánh <laughs> mãi rồi rồi làm hình ảnh đồ này nọ rồi làm cho nó đẹp đẽ rồi người người những cái người mà cơ sở nhân quyền họ không họ không quan trọng cái điều đó họ quan trọng là sự thật họ quan trọng là do cái lòng của ta cho anh em viết ra những cái câu tiếng việt thôi không cần tiếng mỹ đó có địa chỉ email gửi cho cơ sở nhân quyền quốc tế không? rồi sợ anh ờ, nguyễn thanh tịnh có thể anh ờ, truy ra những cái mà mà địa chỉ của của những cái cơ sở tổ chức khác ờ, ngoài cái cái human rights nó có những cái mà nhà báo rồi là Freedom ờ, House đại khái nó có nhiều lắm nó nhiều cái tổ chức nhân quyền lắm thì đó nếu mà được đó thì anh cái anh cái post lên những cái địa chỉ email hoặc là địa chỉ địa chỉ bình thường đó thì để có thể là bà con trong nước mà may mắn mà đọc được cái đọc được cái cuộc nói chuyện của TV256 thì họ sẽ có những cái những cái mà địa chỉ đó rồi họ sẽ họ sẽ viết thư họ sẽ gửi email bằng bằng cái bằng cái ngôn từ bình dân của mình thôi mình nói mình không có thể chấp nhận mà một cái người người dân người công dân của mình mà lại bị cúp điện ờ, bị cúp nước như vậy ờ, rồi bị trội đá như vậy mà cái nhà nước này nó nó không có bảo vệ nó chọi đá là, là, là biết bao nhiêu ngày rồi nó chọi đá mà làm thương tích rất là nhiều người rồi mà rốt cuộc không có được bảo vệ gì hết một cái nhà nước mà ừ, nó, nó hoàn toàn nó vi phạm nhân quyền chỉ vì người ta ghét cộng sản thôi người ta ghét cộng sản là cái quyền của người ta đó là cái quyền tự do ngôn luận của ông thả thôi chứ ông không có tội gì hết bây giờ ông có nói ông ông ghét cộng sản ông chém ông giết cộng sản nhưng mà đó là cái lời nói của ông thôi cái lời nói không có tội đâu quý anh chị em cái lời nói đó là người ta giận thì người ta nói với tôi chừng nào người ta hành động đó, thì nó mới trái với pháp luật còn cái lời nói của người ta thì mình phải coi cái đó là quyền tự do ngôn luận của người ta đơn giản như vậy thôi không có ai mà mà kết tội trong cái trong cái sự suy nghĩ của mình không có phải giống như là nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà có cái luật gọi là rất là tiểu lâm hiểu không luật rất là tiêu lâm là cái điều bản chính trong ờ, bộ luật hình sự điều bản chính là âm mưu <laughs> trời đất ơi âm mưu lật đổ nhà nước cái luật rất là quái đảng rất là khốn nạn âm mưu là người ta ở trong đầu người ta mà làm sao mà các anh biết trong đầu người ta có cái âm mưu đúng không mà ở trong đầu người ta mà người ta chưa có làm thì đâu có phải là tội đúng không ở trong đầu không có tội chừng nào mà thực hiện ra cái hành động á chứ trong đầu bây giờ mình con người mà phải không thí dụ mình thấy cái cái cái cái cái đó mình nó, nó đẹp quá mà mình muốn bỏ ra trong túi phải không mình mình cho cái suy nghĩ mình bỏ vô trong túi đi mình mình là, là cái ăn cắp đó đâu có ai xử tội mình chừng nào mình mình lấy cái đồ ăn cắp đó mình bỏ <laughs> vô trong túi mình thì lúc đó đó nó có mới, mới tòa án nó mới kết tội mình thôi còn cái sự suy nghĩ của người ta âm mưu là anh không có quyền kết tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân nó rất là lưu manh đó. lũ cộng sản là bọn súc vật là đúng như vậy đó rất là lưu manh nhưng cái vấn đề mà âm mưu vô lý thật những cái điều mà lợi dụng quyền tự do dân chủ cái điều 258 đó cái điều đó TV thấy nó cũng cũng ghê gớm không có thua gì cái điều bản chính khi mà luật pháp mà được được đặt ra đó thì người dân phải có cái quyền cái quyền dựa vào cái luật pháp đó mà người dân càng sử dụng cái quyền đó đó là những người công dân tốt đó chứ không phải là làm làm mình tự nhiên người ta sử dụng cái cái cái quyền đó ừ, mình nói người ta lợi dụng luật pháp cho người ta làm điều nào thì người ta phải sử dụng điều đó mình thấy người người dân sử dụng cái luật pháp mình phải mừng mình phải cảm ơn người dân chứ không phải mình mình chọt vô cái chữ là lợi dụng lợi dụng quyền tự do dân chủ cái luật, luật pháp gì mà quái đảng gì các anh chưa có là, là tự do dân chủ nữa mà các anh nói người ta lợi dụng quyền tự do <laughs> dân chủ luật pháp rất là điểm đàn mà lưu manh hiểu không thành ra nói thật đó các anh chỉ là chơi luật rừng hiểu không các anh chơi luật rừng nó nó quen rồi nó bắt người ta toàn là vô cớ cơ mà trong khi bản hiến pháp đó, chúng ta thấy rõ đó bản hiến pháp nói là ừ, con người ờ, công dân nó có cái quyền tự do ngôn luận nó tự do ngôn luận mà tự nhiên cái nó đẻ ra cái bộ luật hình sự cái điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước tuyên truyền cái gì người ta nói là cái trường hợp đó người ta quyền tự do ngôn luận thì nhà nước làm sai thì người ta nói nhà nước làm sai thì người ta chửi đó, đó có quyền cái tự do ngôn luận của người ta mà làm sao mà tự nhiên mà mà mà anh lấy cái điều luật mà bộ luật hình sự là cái bộ luật con nó đẻ ra từ hiến pháp nó đẻ ra từ hiến pháp mà đứa con nó lại ăn hiếp đứa mẹ người mẹ như vậy mẹ đó đã nói rằng là cái điều luật căn bản là điều luật mẹ là phải tuân theo mẹ trước hiểu không con nó chỉ là bổ túc theo thôi nhưng mà nó phải tuân tuân theo người mẹ trước với cái luật mẹ mình phải tôn trọng trước hiểu không đau lòng như đó mà hàng trăm hàng trăm hàng ngàn người bị bắt trong tù bỏ trong tù vì cái điều mà 88 tuyên truyền gọi là chống phá nhà nước mình nói ra đó nói thiệt đó, các quốc gia khác đó gặp những cái người mà mà mà tuyên truyền chống phá nhà nước giống như là là chị mà mẹ nắm đó người ta vinh danh giống nước Mỹ mà mà hiện tại mình thấy bà tổng thống đó bà trong cái cuộc họp mà bà vinh danh cái người phụ nữ Việt Nam là chị mẹ nắm đó là chị can đảm để mà đấu tranh trước cái cái cái cái bà quyền như vậy người ta vinh danh vì sao nước Mỹ mà khi mà anh đó nhìn thấy được cái sai lầm của nhà nước anh nhìn thấy được ừ những cái điều luật này nó không có đúng nó không có thích hợp khi mà anh chỉ trích được nhà nước đó nhà nước gửi thơ cảm ơn anh và nhiều khi còn vinh danh anh nữa là một anh hùng nữa vinh danh là một anh hùng mà chuyện đó đã xảy ra rồi chứ không phải là tivi rồi là là là là nói rồi là cho có không phải vậy Đúng không? chúng ta nhớ cái bà Mỹ mà da đen không bà Mỹ da đen ngồi trên xe bus mà bà có nhất định bà ngồi bà không có nhường ghế cho cho cho người Mỹ trắng không và bà đó đó bà nhất định bà chống những cái luật sai trái như vậy cái luật sai trái cái luật nó kỳ thị là nó ép cái người da đen không có được phải nhường quyền nhường cái ghế ngồi cho người da trắng và bà Mỹ đó đó bà nhất định bà ngồi dù tới đâu bà cũng cũng cũng cũng ngồi bà không nhường và rốt cuộc là bà thắng và bà được nước Mỹ vinh danh thành là một người anh hùng và và đưa cái ngày sinh nhật của bà làm một cái ngày lễ lễ cho mọi người nghĩ thấy không người ta đó người ờ, mà mà mà mà ờ, uh, nắm cái hành pháp đó, người ta rất tôn trọng những cái sự chỉ trích nhờ có chỉ trích thì cái đất nước mới tiến bộ được nếu mà chúng ta không có nhận thấy chỉ trích đó thì bảo đảm cái đất nước này không bao giờ tiến bộ được Đúng không chứ không phải là người ta chỉ trích rồi cái mình ép người ta vô vào cái tội tuyên truyền chống phá nhà nước Đúng không nếu mà không có mà biết bao nhiêu trên trên cái đất nước này người ta chỉ trích cái đảng cộng sản người ta chỉ trích những cái hành xử của của công an nếu mà cách đất đất nước này mà chấp nhận những lời chỉ trích đó, thì thấy người dân chỉ trích như vậy thì thay đổi thì đâu có cái chuyện gì xảy ra mà cái xứ cộng sản nó không bao giờ nó thay đổi nó cứ giữ cái cộng sản nó hoài thôi ừ mà trong khi đó, đó, đó bây giờ TV hỏi à, quý anh chị em kiếm cho TV ra được một người cộng sản không? ở trong cái đất nước này đó 90 triệu dân đó quý anh chị em kiếm ra được một người cộng sản đó. cộng sản đúng nghĩa không có muốn cộng sản nó chạy qua bên ờ, bên bên bắc hàn đó bên mà gọi là triều tiên nó bắc triều tiên đó. nhưng ở, ở nước mình đâu có cộng sản Ờ, cộng sản mà là, là cái nền tảng nó là vô sản chuyên chính mà cái nền tảng nó là là nền kinh tế mà tập trung mà nền kinh tế tập trung nền kinh tế chỉ huy mình công nông trường mà bây giờ thấy thằng nào cũng là bạc triệu đô la từ Nguyễn Tấn Dũng rồi Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc thằng nào cũng nhà lầu cửa cao hết thằng nào cũng giàu có nó đâu phải là vô sản chuyên chính đâu Quý anh chị em nhớ là những tên mà cầm quyền khi xưa mà lúc mà 1975 vào à, vào nước ờ, chiếm ờ, miền Nam Việt Nam đó. Thằng nào cũng đi dép râu, à, áo thì bỏ ngoài quần. Thấy không? Không có thắt cà vạt, không có không có tài sản gì hết á. Mà nó cầm quyền đó. Nó cầm quyền thật sự đó thì cái sức cộng sản nó vậy. Cái sức cộng sản nó vậy rồi bây giờ tự nhiên rồi bây giờ nó giàu có quá sát trời luôn. giờ có mà bây giờ nó đâu còn nền kinh tế tập trung nữa đâu thành ra mình nói là mình không thấy cộng sản là vậy không có thấy thằng nào cộng sản đó thằng nào ra đứng đường làm ờ, công an rồi cảnh sát cũng là hối lộ rồi đút tiền trong túi đó rồi hại dân hại nước không à không mà khi mà anh đã không còn cộng sản là anh phải tự động giải tán cái đảng cộng sản đó là điều mơ ước của người dân anh không có thể nào mà anh vẫn tiếp tục cái đảng cộng sản để là tên đảng cộng sản việt nam rồi anh bỏ trình hình nó nằm ở trong hiến pháp nữa giống như là là là là, là anh ngồi xổm lên luật pháp anh là những cái thằng mà hiếp pháp chứ anh không phải là thi hành hiến pháp đâu mấy cái anh cầm quyền đó là mấy cái anh hãm hiếp bản hiến pháp chứ không phải là mấy anh thi hành thi hành bản hiến pháp nếu mà mấy anh thi hành bản hiến pháp đó là mình phải, phải dẹp bỏ điều 4 rồi một cái điều mà thô bỉ như vậy phải không tại vì các anh không còn cộng sản nữa thì các anh phải dẹp bỏ cái đảng cộng sản không phải là các anh ghi trên bản hiến pháp là cái đảng cộng sản thì được mai mốt các anh đổi thành đảng lao động rồi chẳng lẽ bắt uh, uh, hiến pháp phải sửa đổi theo anh à thì rõ ràng là các anh lưu manh rồi một cái bản hiến pháp mà phải sửa theo một một cái đảng đó là các anh ngồi xổm lên luật pháp rồi phải không trong khi cái cái bản hiến pháp là cần cái sự công bình và bình đẳng hiểu không thì từ cái sự công bình bình đẳng thì điều 4 các anh phải sửa lại rằng là tất cả mọi đảng phái đều có thể lãnh đạo cái đất nước sự việc đơn giản thôi tất cả mọi đảng phái dù, là đảng Việt Tân hay là đảng Dân Chủ hoặc là đảng Công Nông gì đó đảng nào đó cũng có thể là là là lãnh đạo cái đất nước nếu mà được dân bầu đó, trong bản hiến pháp cứ đơn giản như vậy thôi chứ không phải là bây giờ suốt cuộc đời rồi là 500 năm nữa hay một ngàn năm nữa cũng là ờ, đảng cộng sản là là lãnh đạo cái đất nước anh thấy một bản hiến pháp mà anh đưa cái cái điều 4 nó, nó lưu, quá lưu manh như vậy làm sao người dân chấp nhận được người dân người ta thấy rõ cái điều lưu manh như vậy không có được có thể người dân sợ và không dám nói nhưng mà tivi này đâu có sợ anh nói ngay được mình không phải anh hùng gì nhưng mà tại vì tivi ở ngoài thành ra tivi có quyền nói nhưng mà nói thật nếu mà tivi em sao ở trong tivi cũng nói nữa thấy thấy đúng là nói mình tại vì cái mình cái cái cái bản tánh như mình như vậy đó bản tánh mình mình thấy đúng mình nói mình thấy các anh sai thì mình dạch ra cho các anh và khi dạch ra như vậy thì các anh phải cảm ơn người dân cảm ơn người dân đã nhìn thấy cái sai của mình hiểu không nhìn thấy cái sai mình mình phải cảm ơn người ta mà còn phải khen thưởng nữa giống như nước Mỹ nó khen thưởng cái bà Rosa Parks cái bà Rosa Parks là cái bà mà không chịu nhường cái ghế cho người Mỹ trắng cái chuyện lịch sử Mỹ nó có như vậy và bà được thưởng mà bà được vinh danh nữa vinh danh thành những người vĩ đại của nước Mỹ sự thật như vậy đó quý anh chị em ừ. cái luật pháp của các anh đó là luật ăn cướp cái luật ăn cướp toàn là cái luật mà làm như là các anh muốn cố tình cố tình để làm ra những cái luật để tạo thành những cái sự mâu thuẫn những cái sự mà lưu manh để mà bóc lột xương máu của người dân phải nói thẳng như vậy đó TV cũng nhắc lại cái, cái nhớ nhớ cái luật mà mà hiến pháp mà điều 53 và điều 54 không? Về quý anh chị em dỡ ra coi. Mình do mình thấy nó lưu manh liền à. Quá lưu manh luôn. Ngay cái điều 53 nó nói là là là sợ uh, uh, sở hữu đất đai đó là của người dân Điều 53 nó nói rõ như vậy Là người toàn dân có quyền sở hữu đất đai Mà nó nói toàn dân nha Nó nói toàn dân chứ nó không phải là nó nói cá nhân cá nhân nào Rồi điều 54 nó nói là Các anh nó chỉ được quyền sử dụng đất thôi <laughs> Còn nhà nước thì quản lý Nó chỉ làm trò cười với thiên hạ Mình nó lưu manh đến mức đó thì nó, nó làm luật mà nó treo cẳng ngọng như vậy mới đầu thì đất là sở hữu của toàn dân thì tự nhiên cái điều kế bên thôi Kiểu điều bốn thì anh chỉ có quyền sử dụng đất thôi mình là sở hữu thì mình phải có sử dụng mình phải có có chủ quyền cái vấn đề là mình có cái chủ quyền trên cái mảnh đất của mình Đúng không đằng này coi như là mình chỉ sử dụng đất thôi mình mất chủ quyền rồi thành ra mình mình sử dụng đất mà bây giờ đất rồi nó lấy lại nó nó nó, nó ăn cướp mình Nó ăn cướp rồi nó gọi là thu hồi đó bởi vì cái vấn đề đó nó, nó giải quyết đó là nó không không bao giờ giải quyết được nó không bao giờ giải quyết được thành ra TV nói là ông mà Nguyễn Đức Trung mà thiếu tướng hay đại tá Nguyễn Đức Trung mà giải quyết vấn đề này là tầm bậy thì vì lên án cái điều đó cái điều đó nó không phải thuộc thẩm quyền của ông Nguyễn Đức Trung ông chỉ là, chủ tịch ủy ban nhân dân ờ, thành phố Hà Nội thôi trong khi ờ, trong khi cái gì sự việc cũng xảy ra đồng tâm là của cả nước cả một nước như vậy mà suốt mấy chục năm như vậy suốt mấy chục năm chúng ta có hàng chục triệu dân oan như vậy nói cái hồ sơ mà dân oan lên tới hàng triệu hồ sơ à, chúng ta nhớ như vậy thì cái chuyện nó người dân nó phản đối khắp nơi biểu tình khắp nơi khắp nước 63 tỉnh thành sự thật là vậy luật pháp mà mà mà tréo cẩn ngỗng bây giờ TV hỏi quý anh chị em chấp nhận được luật biểu tình không sự thật có cần luật biểu tình không trong khi đó mấy cái bản hiến pháp trước thì nói thiệt mà TV26 không để ý nhưng mà bắt đầu từ bản hiến pháp 1992 đó tại vì nhà TV 256 có cái bản hiến pháp 1992 mà màu xanh nè TV có thể cho quý anh em chị coi cái bản hiến pháp một cái bản hiến pháp mà bây giờ tự nhiên bây giờ TV nói ra rồi tự nhiên cái nó nó quên quên ngang nữa mình đang nói cái điều mà rất là quan trọng nhiều khi đó mình những cái những cái dòng tách chat nhiều khi nó nó, nó hơi ảnh hưởng ừ. oh, đúng rồi. Mình nói đến cái mà quyền biểu tình. Mình nói đến cái quyền biểu tình. Thành ra quốc hội chưa chưa có cái quyền biểu tình đó nó nằm ở trong cái điều mà 25 hiến pháp cái điều 25 phấn pháp thì nó thầm ra một cái câu là theo quy định của pháp luật đây là cái trò lưu manh đó. sự thật không có quy định gì được hết anh quy định cái gì nó là cái quyền làm sao quy định được bây giờ cả một gần 500 đại biểu quốc hội đó cũng không có quy định gì được bởi vì nó kéo dài từ năm 1992 92 25 năm rồi 25 năm hứa hẹn rồi hứa hẹn có cái luật biểu tình mà đâu có luật biểu tình nào đưa ra đâu tại vì cái luật nào đó cái luật nào đó khi mà người ta viết ra đó người ta thấy nó đi ngược lại cái luật mẹ cái luật mẹ nó có quyền biểu tình rồi là anh có quyền biểu tình thôi hiểu không không có thể nào mà có thể mà dùng cái dùng cái luật con gọi là là, là là là ép cái luật mẹ được luật mẹ nó có nằm ở trong đó là có quyền biểu tình rồi mỗi công dân đều có quyền biểu tình quyền tự do ngôn luận rồi phải không thành ra đó nếu mà chúng ta chờ đợi cái bản ờ, hiến pháp ờ, đợi đợi một cái đạo luật nào đó mà mà nói về cái quyền biểu tình đó hiểu không theo quy định của pháp luật đó mình chờ chắc tới tết Congo á không có đâu tụi nó là gạt mình thôi thành ra đó nhớ hiến pháp cho quyền biểu tình các anh em có quyền biểu tình cứ nói điều 25 khẳng định như vậy các anh em không có thể là dùng bất cứ một cái đạo luật nào để mà đè đầu cái hiến pháp được các anh là những người thi hành luật pháp mà các anh không tôn trọng luật pháp thành ra chúng tôi không nghe lời các anh sự thật là như vậy chúng tôi khẳng định cái quyền biểu tình và đúng ngày 30 tháng 4 đây chúng tôi nhất quyết xuống đường cỡ nào cũng chơi hết á một cái quyền một, một cái quyền mà ghi trong hiến pháp mà mà người dân mà mình không dám mà mình không dám rồi mình mình mình mình mình để cái tụi nó lại là dùng cái lực rừng để mà nó nó nó bắt mình nó thảy lên xe rồi nó đánh đập mình chảy máu mình thấy là mình mình chấp nhận được thưa quý anh chị em mình phải theo luật đi mình coi như là mình dựa theo luật nó đi tạm thời mình dựa luật đi cái sự thật ra là nó là những cái thằng điểu không à nó là những cái thằng điểu không à cái đảng điểu á quý anh chị em thử rồi nghĩ trong cái gọi là là gần 500 người đại biểu quốc hội của nó đó chúng anh em thấy có một người nào gọi là đại biểu thật sự không đại diện cho dân không quý anh chị em suy nghĩ thử coi Không có một thằng nào đại diện cho dân hết á Một thằng kiếm không có nữa Chúng ta biết rằng là cái đất nước này đó nó có quá nhiều vấn nạn Nó có hàng trăm hàng ngàn vấn nạn Chúng ta thấy có một cái thằng dân biểu nào ló đầu ra đứng bên cạnh dân không Ở bên nước người ta mà biểu tình đông quá dân biểu nó đi chung luôn đó. Nó giúp cho người dân luôn đó. không? người người mà người mà dân mà bị khổ nạn như thế nào gọi điện thoại cho dân biểu mà bận quá đến cái cái cái cái cái cái cái nhà của dân biểu luôn đến cái cơ sở hành chánh của người dân biểu luôn để mà trình bày cái nguyện vọng của mình và và kêu gọi là ừ, cái này là nó không đúng luật rồi kêu gọi là nhà nước phải thay đổi để mà làm sao cho tốt đẹp cho người dân đó mới gọi là dân biểu các anh anh có khi nào mà mà ở Sài Gòn rồi các anh em gọi ờ, người mà mà đại biểu quốc hội của mình không đại biểu ở Sài Gòn không các anh em ở trên ờ, diễn đàn có thấy điều đó không các anh em có gọi đại biểu quốc hội của mình không hồi nào giờ có có nhờ đại biểu quốc hội của mình giúp không ở bên đây nước Mỹ nó khác TV256 cần gì đó thì thì cứ gọi ngay cái người mà mà mà đại biểu quốc hội thôi hoặc là thượng nghị sĩ thôi đó khi xưa đó cũng vậy TV ở bên nước Mỹ này nó thiệt mình là mình đâu phải là mình lúc đó mình chưa phải là công dân nữa thí dụ vậy nhưng mà mình có thể tiếp xúc với thượng nghị sĩ dân biểu mà mình đòi hỏi cái nguyện vọng của mình là bên đó mình có người cô có người cô còn ở Việt Nam mà cổ sống rất là cô độc rồi mình nhờ người thượng nghị sĩ đó giúp đỡ đấy, ông nói ok thế là thế là ông chỉ nói một tiếng thôi là cái cái cái người cô của mình đi qua Mỹ đoàn tụ với với với, với TV năm sáu, người đó người người đó thật sự là họ lo cho người dân họ thấy người dân trong cái hoàn cảnh như vậy mình nói cái cô đây là là nó đại khái là như vậy mình mình mình nói cái họ thấy họ thương là họ họ thấy họ đúng lý là họ cho vào nước Mỹ hiểu không rồi lên ừ, cũng ra phỏng vấn rồi cấp visa rồi cho qua bên Mỹ ừ. đó mới thực sự là người dân chứ thành ra đó 500 người mà mà gọi là đại biểu quốc hội đó toàn là cái phường lưu manh đó ăn ừ, ăn cháo đấy bác cũng đâu có lo cho dân mình đâu cái đảng cộng sản này nó nói là người là lo cho đảng thôi tụi cộng sản là nó, nó chỉ có lo cho đảng thôi và nó còn ép đảng viên gọi là phải trung thành tuyệt đối với đảng khốn nạn như vậy trong khi đó đó TV256 hiểu rằng là đất nước chỉ có một à anh trung thành với đảng đó là cỡ như anh phản quốc thôi Đúng không nếu mà anh trung thành thì phải trung thành với tổ quốc đúng không thưa quý anh chị em đúng chứ phải không mình tuyệt đối trung thành với tổ quốc tổ quốc cái nghĩa của nó rằng là là anh linh hồn thiên sông núi của mà tiền nhân của mình để lại cho mình một cái mảnh gian sang như gì hình chữ S như vậy nó gọi là tổ quốc là vậy tổ quốc là nó có cả tiền nhân nó hung đúc cho mình tạo nên một cái con người Việt Nam như mình một cái tiếng nói riêng biệt như mình để mà sánh cùng cái thế giới nó, nó gọi là tổ quốc là vậy you trong khi đó, tổ quốc của nó là cái gì giờ này chúng ta chưa biết nó tổ quốc nó của thằng mấy, mấy cộng sản là cái gì you know? nếu mà nó nó mà tôn trọng tổ quốc Việt Nam á, TV bảo đảm TV sẽ nhìn thấy cái đồng tiền Việt Nam đó nó có in hình của của những tiền nhân của chúng ta những tiền nhận như là hai bà Trưng này, thời Việt Nam Cộng Hòa có thời hai bà Trưng Lý Thường Kiệt ờ, ờ, Đức Trần Hưng Đạo Lê Lái những đồng tiền đó có hết chứ không phải một mình một cái tên mà gián điệp Hồ Chí Minh đâu là là chúng không còn coi cái tổ quốc là cái gì hết đấy chúng gọi là khinh thường cái tổ quốc bởi vì người ta nói tam cộng sản nó có tam vô là gì đó vô tổ quốc vô gia đình rồi vô tôn giáo sự thật là như vậy nó vô tổ quốc thành ra nó chỉ có một đồng tiền hồ chí minh thôi những cái chuyện đó mà chẳng lẽ quý anh em anh chị em trong nước mà không thấy điều đó TV nghĩ rằng hôm nay TV vạch ra các anh thấy đó là những điều sai trái đó thấy không thứ nhất là mình không thể nào mình tôn thờ một cái tên mà giết người tàn nhẫn như vậy một cái tên giết người mà lên tới 172.008 người nó ghi trong cái cái cái mà uh, sách mà về kinh tế đảng 172.000 người đó thế mà nó tôn sùng lên ờ, thành một cái cha già dân tộc rồi gọi là bác nữa trong khi nó là tên gián điệp tàu mình nếu mà quý anh chị em mà nghi ngờ ờ, không phải là gián điệp tàu ấy, thì hãy ráng nghe những cái cái lời mà những cái bài trước của TV256 những cái cuộc nói chuyện ờ, mấy lần trước của TV256 có hai lần là về Hồ Chí Minh nữa cái phần 1 với phần 2 đó thì quý anh em biết đây ngay là à, TV256 đưa ra cái bằng chứng đàng hoàng chứ không phải là quá nhiều bằng chứng luôn quá nhiều bằng chứng về cái, cái tên gián điệp Hồ Chí Minh thử hỏi các anh không biết cái tổ quốc của anh anh là gì hết đó một cái tên mà đại sứ mà qua bên qua bên Mỹ đó đại sứ Việt Nam qua bên Mỹ đó ông nói ông tuyên bố là nước Mỹ hùng mạnh nhờ có được uh, trên 200 năm lập quốc còn cái nước Việt Nam á ông nói làm như là nó mới lập lại mới lập từ năm 1945 này nó coi như phủ nhận tất cả công lao của tiền nhân được cộng sản thôi vậy, họ nói cái đất nước này chỉ có vài chục năm thành ra đâu có theo được nước mỹ phủ nhận tất cả công công lao của tiền nhân đời lời vô tổ quốc đó là những thằng vô tổ quốc cơ mà mà mấy thằng đảng viên á bây giờ tôi nói thêm một cái điều nữa nó khôi hài đó nó vô tổ quốc đó nhưng mà khi mà chết đó, thì quý anh chị em thấy nó làm sao chết cái nó nói tổ quốc ghi công rồi nghe <laughs> tổ quốc ghi công <laughs> nó không có tổ quốc mà nó nói tổ quốc ghi công trong khi trong khi trung trung th, trung thành với đảng trung thành với đảng thì phải để đảng ghi công chứ tổ quốc nào ghi công cho anh đâu cá thì anh tuyệt đối trung thành với đảng thì hãy đợi đảng ghi công cho anh hiểu không bây giờ tôi nói đó mấy cái anh chị em đó nói thiệt đó đừng có buồn nha mấy anh chị em là đảng viên đảng cộng sản đừng có buồn hiểu không có thể tivi nói thẳng các anh là những người vô liêm sĩ mà các anh trả lời không được Ừ. các anh trả lời không được các anh rất là vô liêm sĩ là tại vì các anh không còn là cộng sản nữa nó đơn giản thế kìa cái chủ nghĩa cộng sản các anh đã bỏ từ lâu rồi các anh đã bỏ nền kinh tế tập trung công nông trường rồi các anh cũng bỏ luôn cả, cả vô sản chuyên chính rồi phải không thì các anh vẫn sử dụng mình là thành viên của đảng cộng sản thành viên của đảng cộng sản là các anh vô liêm sĩ rồi thành ra đó các anh muốn các anh không vô liêm sĩ thì các anh kêu gọi cái thành phần mà cầm quyền đó, thành phần mà đảng trưởng đó các anh phải đổi cái tên cộng sản phải giải tán cái tờ, cái đảng cộng sản này đi phải giải tán cái đảng cộng sản tội ác này. sự thật với chứ các anh vẫn còn là đảng viên đảng cộng sản là các anh vô liêm sĩ Thấy không? Thành ra TV nói thẳng là các anh là treo đầu dê bán thịt chó. Đúng không? Các anh không còn cộng sản nữa. Nếu mà các anh còn cộng sản thì nó giống như Bắc Hàn. Này. Hiểu không? Cộng, đó là cộng sản. Các anh giàu có quá sức trời mà nền kinh tế tập trung mà cha thằng thằng thằng Bắc hàng nó có nền kinh tế tập trung nó đâu có thị trường cởi mở như gì đó. Phải không? Dạ, TV muốn ờ, chia sẻ cho quý anh chị em nha Thì ờ, hôm nay là TV uh, ờ, livestream đó Là để đưa cái hình ảnh của um, cái địa chỉ của nhà ông Vương Văn Thả nha Vương Văn Thả, đó Quý anh chị em thấy đó, Vương Văn Thả nha Thì quý anh chị em nhớ địa chỉ để mà chúng ta tập trung đến nhà Vương Văn Thả Để mà cứu lấy chính chúng ta chứ không phải là cứu người ông Vương Văn Thả đâu ông Vương Văn Thả ông chấp nhận chết dễ dàng lắm ông chấp nhận chết rồi đúng không ông chấp nhận cái chết cho cái dân tộc này nó sống thành ra đó đây là một cái cái cái mà mà TV thấy ông là một người anh hùng ông là rất hay ông chấp nhận chết mà 13 ngày rồi 13 ngày rồi thiếu ăn thiếu nước thiếu điện quý anh chị em suy nghĩ quý anh chị em sống ra sao trong một cái xã hội này mà thiếu điện thiếu nước rồi thiếu thiếu đồ ăn thành ra đó các anh chị em đó phải nhớ địa chỉ này nằm trong lòng địa chỉ này và nhất định rồi là đến cái cái cái địa chỉ ông thả không có để mà những cái tên côn đồ mà công an côn đồ mà nó để nó đồ trội đá vào nhà ông thả rồi nó chửi mắng ông thả như vậy mà mình phải hiểu đây là cái việc làm trách nhiệm của cá nhân mình chứ không phải là chứ không phải là là, là cá nhân mình tại vì đó đó là cái thông điệp của của ông thả cái thông điệp ông ông muốn ông muốn chấp nhận ông chết để mà ông ông vực trị cái tinh thần yêu nước của chúng ta cái tinh thần mà mà muốn là xóa bỏ cái đảng cộng sản cái tinh thần mà muốn phải giải thể cái đảng cộng sản này ông không muốn cái đảng cộng sản này nó xuất hiện ở trong cái đất nước mình phải giải tán cái đảng cộng sản thẳng như vậy hiểu không đã giải tán cái đảng cộng sản mà còn phải đưa lên cái lá cờ chính nghĩa cờ vàng ba sọc đỏ của tổ quốc của mình chứ không phải sử dụng cái lá cờ mà mà mà phúc kiến sử dụng cái lá cờ phúc kiến cờ đỏ sao vàng cờ đỏ sao vàng là cái cờ của tàu cái lịch sử nó đã nói như vậy rồi nó có bằng chứng lịch sử là cái lá cờ đỏ sao vàng là của của tàu ờ, mà ông thả đó ông gọi là đưa cái nhắc nhở chúng ta cái lá cờ mà mà mà tổ quốc dạ yeah. cứu chú thả đó là giống như mình cứu cho chính mình mình làm việc cho chính mình mình muốn cái quê hương mình đó mình muốn cái quê hương mình được tự do thanh bình được giàu có quý chị em đừng có lo nói thiệt á quý chị em đừng có lo là nghèo đâu cái nước mình sẽ giàu lắm TV nói thật đấy nếu mà các nếu mà những người cộng sản đó họ biết thay đổi từ năm 1986 đó mà họ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản đó họ cho chính trị gọi là cởi mở gì chính trị đó họ chỉ mở cởi mở về cái phần kinh tế thôi hiểu không là chỗ gọi là nền kinh tế thị trường thôi nếu mà họ cho cái chính trị mà đa đảng á hiểu không cái này không phải là TV nói là xin cho đâu nhưng mà nhưng mà cái sự mà hiểu biết của người cộng sản đó để mà làm cho tốt đẹp đất nước để làm giàu có cho đất nước đó. mà người cộng sản đã đổi là đất nước mình giàu giàu nhanh lắm quý anh chị em ơi quý chị em biết tại sao là mình giàu nhanh không mà giàu vượt bực luôn á hiểu không đến mà bây giờ đó bây giờ đó mình phải hứng chịu một cái đống rác thành ra nó phải mất mất cả năm mười năm nữa một chục năm nữa. chứ chứ lúc đó thì nó khác rồi bây giờ mình phải chịu cái hứng cái cái cái đống rác này tại sao giàu nhanh Tại vì mỗi người Việt Nam mình có gần 5 triệu người Việt Nam ở trên toàn thế giới. 5 triệu người Việt Nam đó họ học được tất cả những cái dân hóa tập tục, cái những cái văn minh của bất cứ cái quốc gia nào. Nó toàn thế giới mấy trăm quốc gia mình đều có người Việt Nam. Và những cái người Việt Nam đó học được những cái điều hay, những điều tốt đẹp của các quốc gia khác trở về nước trở về nước yêu thương cái đất nước mình đó thì nó xây dựng quá dễ luôn và những người mà ở ngoài này đó họ có thể họ lập những cái hội những cái hội nhà thờ cái hội này hội nọ để mà có cái tài chánh để mà hỗ trợ cho những đồng bào trong nước để hỗ trợ cho cái cái cái nền kinh tế trong nước nước mình mình không thương thương ai bây giờ mỗi người Việt Nam trở thành một cái người đại sứ cho cái đất nước của mình. Quý anh chị em nghĩ thử ấy, có cái nước nào mà được được mà mà mà mà mà mà người Việt khắp nơi trên toàn thế giới như Việt Nam không? Không có. Từ Ả Rập cái gì này Việt Nam nó cũng có rồi. Và khi mà người Việt mình khắp nơi trên toàn thế giới như vậy đó sẽ nếu mà không có chủ nghĩa cộng sản đó người Việt giúp cái quê hương nó mạnh ghê lắm bây giờ mình làm sao mình giúp được thí dụ cá nhân TV256 muốn giúp quê hương hoàn toàn bế tắc TV thằng cộng sản nó điều khiển hết mình giúp ờ, chẳng khác nào mình giúp tiền cho nó phải không thằng cộng sản nó còn tồn tại cái đảng cộng sản nó còn tồn tại như vậy mình không bao giờ mình chấp nhận mà mình mà mình gọi là đầu tư hoặc là ngay cả về Việt Nam thăm cũng bây giờ cũng không còn thầm thăm nữa mình mình đủ hiểu rồi mình đi về đó là mình đủ hiểu nó tàn ác với người dân mình như thế nào rồi à. thành ra đó thành ra nước Việt Nam sẽ mau giàu có lắm mà với điều kiện là phải từ bỏ thật tình cái chủ nghĩa cộng sản từ bỏ cái đảng cộng sản và phải công bố toàn dân là đây là những cái việc sai lầm của chúng tôi Và dẹp bỏ những cái tên mà Hồ Chí Minh mà gọi là đầu não của Cộng sản Thì người dân sung sướng quá rồi Thì các anh đó Các anh vẫn cầm quyền Chúng tôi đâu có cần phải phải phải phải trút phế các anh Mà khi các anh bỏ được cái đảng Cộng sản thì tự nhiên mình vào cái nguồn máy mà gọi là dân chủ mình học cái cách dân chủ của người ta bầu cử ứng cử ra sao mình học cái cách dân chủ thì đất nước thanh bình các anh vẫn tiếp tục quyền hành đó đi nhưng mà mình chỉ sửa đổi thôi Đúng không? Thì đất nước mình thanh bình không? Người Việt Nam sẽ, khi mà người Việt Nam đó thấy được à, cái bàn tay của ông tổng bí thư ký giải tán cái đảng cộng sản giống như ông gọt Bachet thì người ta tự nhiên người ta giúp nước nhưng mà đừng có chơi trò trò lưu manh nha chào lê oanh nha thì đúng rồi cái nick mỹ linh đó là hai hai năm năm rồi <laughs> hai mươi mấy năm rồi đó, lâu lắm rồi Ừ, cảm ơn ờ, một vài người bạn ờ, ta biết cái nick Mỹ Linh ừ. thì hiện nay là TV lấy ờ, tên mình là TV256 ừ. mình mong đợi cái nhiêu đó thôi là mình à, cái cái cái lòng mình đó chủ trương là mình đấu tranh uh, ôn hòa mình đấu tranh gọi là không có tiếng súng nó là nó là thể hiện những cái bài viết mà của Mỹ Linh Nguyễn như vậy TV rất viết rất là nhiều bài là cuộc đấu tranh này không có tiếng súng TV đâu có muốn là giết ai đâu có thể nếu mà nếu mà cần thiết là ờ, TV nói thiệt ừ, tại vì giết là giết giết tên cầm đầu thôi cái đó là tại vì nó hại cả nước viết là viết cái tên mà Nguyễn Phú Trọng thì có thể là TV làm việc từ đó nếu mà có cần được làm thì TV làm việc đó không sợ tại vì đó mình giết một người mà mình cứu toàn dân tộc tại sao mình không làm mình giết một người mà mình cứu toàn dân tộc tại sao mình không làm Đúng không dù là TV là cái tánh bản tánh rất là rất là hiền Đúng không gọi là không có muốn là là là là, là đối với đối với ai mình cũng cũng cũng thương hết đấy hiểu không bởi vì cái hiền của mình mình mình nghĩ rằng là cái đất nước mình đó mọi mỗi người công dân Việt Nam làm có một viên gạch để mà xây dựng nên cái ngôi nhà Việt Việt Nam mình không muốn mất một viên gạch nào hết ngay cả những người cộng sản đấy nếu mà họ từ bỏ cái đảng cộng sản thì họ trở thành là người việt hiểu không chúng ta không có lý do nào để mà chúng ta thù hằn những người cộng sản chúng ta không có lý do tại vì đó chúng ta phải nên nhớ rằng những người cộng sản hiện tại đó đó cũng là nạn nhân của cái chủ nghĩa cộng sản từ mà từ mà Nguyễn Ái Quốc rồi Hồ Chí Minh ờ, đem đến cái đất nước ta họ bị vào một cái nguồn máy như vậy một nguồn máy mà ác độc như vậy rồi họ thoát ra không được tại vì nó ác quá Đúng không? anh thoát ra nhiều khi nhiều khi nó giết anh chứ đừng có nói để cái, cái chế độ cộng sản mà nó rất là chơi cái màn tiểu nhân đó. chơi màn đụng xe rồi ám sát rồi đủ thứ những cái những cái mà rớt máy bay rồi đủ thứ những cái mà giết người đó. cái cái xã hội chủ nghĩa cộng sản là như vậy ừ. thành ra đó mình á mong đợi cái cuộc chiến thắng mình là làm sao cái cuộc chiến thắng của mình đó là mình mong đợi cái cái những người cộng sản vứt bỏ cái tư tưởng cộng sản là coi như là chúng ta chiến thắng chứ không phải là chúng ta chiếm thành phố này chiếm thành phố nọ uh, chiến thắng cái cái chiến thắng của chúng ta đó là làm sao tẩy được cái não của người cộng sản mà tẩy nó, nó, cái, cái chuyện đó nó có thể xảy ra chứ quý anh chị em thấy nó xảy ra thường ngày mà biết bao nhiêu người hội chánh rồi từ là Trần Độ rồi ờ, đến Bùi Tính rồi Dương Thu Hương rồi biết bao nhiêu người là từng là cộng sản họ bây giờ họ bỏ cộng sản họ họ trở về với người dân tộc Việt Nam nó nhiều lắm à chứ không phải là ít đâu mà chúng ta thấy nó xảy ra là như vậy không? thành ra chuyện đó nó có xảy ra mà trước cái thông tin mà internet như vậy trước cái mà mà mà Facebook như vậy Đúng không? tin tức sự thật như vậy thì người ta sẽ nhìn ra cái sự thật dù là người ta bị đầu độc mấy chục năm người ta rồi cũng sẽ nhìn ra sự thật nếu mà với cái tình trạng mà phát triển mà mà internet mà nhanh chóng như vậy đó không facebook mà mà <laughs> livestream như vậy cộng sản nó sụp đổ thành ra đó sẵn đây TV cũng kêu gọi quý anh chị em đó khi mà nhìn thấy à, buổi nói chuyện với TV 256 đó hãy bắt đầu tập sự đi tập sự livestream giống như TV 256 chúng ta chỉ cần 100 người thôi hiện giờ thì chúng ta cũng có khoảng ờ, chắc cũng gần 100 nhưng mà nhưng mà nó có thường trực nếu mà chúng ta có 100 người mà thường trực mỗi ngày đó lên nói chuyện với đồng bào đó, bảo đảm cái cộng sản này nó sẽ sụp đổ tại vì mình nói những cái người mình nói là do cái tâm của mình chứ mình không phải là mình mình nói mà màu mè mình soạn bài đồ này nó rồi nó nhiều khi nó sai sự thật mình nói là do cái cái tâm của mình nó thành nó, người ta nghe là người ta biết rằng là TV 256 nói cái sự thật chứ không phải tìm cách mà nói láo với bà con không? À, bỏ công việc con tha thứ số phận mỗi người dân rồi sẽ như anh Dương Văn Thả cứ sống vô cảm ai chết mặc ai chưa đến lượt mình thôi chờ nước tới trôn mới nhảy TV biết là cái sự việc này nó rất là đau lòng nhưng mà TV vẫn còn uh, tin tưởng tại vì nói cho ngay là mình biết cái mình mình hiểu cái cái thằng cộng sản nó quá tàn độc nó quá tàn độc đi nó đưa vào cái dân tộc vào một cái chỗ chết như vậy nó hại dân hại nước nó làm cho nó làm cho người người trẻ đó mới sinh ra đó mới sinh ra là khi mà đứa trẻ mà nó không mới sinh ra mà nó cứ nhồi sọ vào vào um, Hồ Chí Minh bác Hồ cho bánh cho kẹo rồi uh, ngủ mơ rồi, rồi, rồi ca hát về Hồ Chí Minh cái đó nó hại vô cùng nó gọi là nó tẩy não từ lúc nhỏ rồi từ lúc lên trung học rồi từ lúc lên đại học cũng vậy tất cả đều nhồi sọ vào một cái nhân vật là Hồ Chí Minh đó. và cái một cái nhân vật Hồ Chí Minh đó, đó là mình khi mình lớn mình không phân biệt được mình lớn tự nhiên uh, nó nó nằm trong đầu mình giống như người máy robot vậy đó thấy thấy thấy ai mà mà chống Hồ Chí Minh là mình nó nó giống như trực xạ vậy đó là mình phản mở miệng ra là mình nói là phản động không? thành ra đó thành ra cái thằng cộng sản nó lại nó lại dùng cái tên hồ chí minh nó kêu là bác rồi trong tất cả mọi câu nói của nó trong tất cả mọi cái câu văn chương của nó đó chữ nghĩa của nó đó nó cứ nói kèm theo bác mà. quý anh chị em thường thấy điều đó mà nó nó nói bác và đảng bác và đảng hiểu không rồi rồi rồi rồi đảng và nhà nước đảng và nhà nước nó cứ lặp đi lặp lại thành một cái sáng ngữ như vậy nó cứ nói đảng và nhà nước đảng và nhà nước mà nó nói cả hàng trăm hàng ngàn lần biết nó nó nằm trong trong óc mình là khi mình khi mình nói đó, đảng và nhà nước đó, thì tự động đó hỡi người dân mà đụng đến nhà nước đó tức là đụng đến đảng đó. hoặc là đụng đến đảng tức là đụng đến nhà nước đó, là ở tù đó hoặc là đụng đến bác á, thì là đụng đến đảng đó tại nó nói bác và đảng mà nó cứ đi chung với nhau á hiểu không đảng và bác bác và đảng thành ra khi mà nó dạy đứa trẻ như vậy rồi cái hồ chí minh trở thành cái một cái bình phong che chở cho nó hãy nó là ba ngôi một cái ngôi là đảng một cái ngôi nhà nước và một cái ngôi là hồ chí minh cái ba ngôi nó đồng vị với nhau thành ra tôi nói nó nói cũng giống như tôn giáo tôn giáo vậy. mình đồng vị mình nó, nó nó, nó mong hiểm nó ác độc chứ đâu phải là giống như giống như mà tôn giáo mà dạy người ta hiền lành đó thì nó có cái ba cái ngôi để mà nó bảo bọc cho nhau để mà nó muốn rằng là chiếm cái quyền hành rồi là trọn đời suốt kiếp luôn và nó nghĩ là cộng sản nó sẽ thống trị thế giới là vậy nhưng mà nó đâu có ngờ rằng nó đâu có ngờ có cái vụ mà internet đâu có cái vụ mà facebook đó nó quan toàn nó không ngờ nếu mà nó nếu mà sự thật đó mà không có facebook đó ngàn năm nữa cũng không có cộng sản vẫn còn đó cộng sản mà cái kiểu mà mà mà mà, mà Việt Nam nó, nó đầu độc quá sẽ chừng như vậy nó đầu độc như vậy thành ra con người ta là hễ mà đụng đến đảng thì thì biết mình đụng đụng đến Hồ Chí Minh rồi đó đụng đến nhà nước là mình biết mình đụng đến Hồ Chí Minh là không được rồi đó ba cái ngôi đó đó mình đụng ngôi nào cũng không được đó. ba cái ngôi đó là tuyệt đối không có được đụng đó. phải tuân lệnh theo nhà nước tuân lệnh theo đảng tuân theo những cái gì mà họ Hồ Chí Minh nó nhồi sọ kinh hoàng như vậy mà đến bây giờ vẫn còn nhiều, nhiều người như vậy tôi vì thấy nhiều người nó lạ lùng lắm và khi mà nó mở miệng ra là không biết tại sao mình nó toàn là nói những cái lời mà chửi bới không à nó nó toàn là dùng những cái bộ phận sinh dục của người ta không à nó lạ lùng cái đất nước gì mà mà nó nó sử dụng trước gọi là trước công cộng mình cảm thấy mình rất là khó chịu không? nhưng mà sự thật đó nếu mà các anh đó là mà là cộng sản đó mà đến đây là đúng rồi đến cái đến cái buổi nói chuyện với TV 256 là đúng rồi. tại vì đó TV 256 sẵn sàng gọi là vui vẻ với các anh cộng sản các anh mà gọi là đảng viên đảng cộng sản này, hoặc là dư luận viên đó, dư luận viên đó. TV hứa là không có đá các anh đâu TV coi các anh là những người bạn những người là nạn nhân của chủ nghĩa đảng cộng sản và khi mà các anh là nạn nhân rồi đó thì ờ, đó là phần nhiệm vụ của TV256 để mà giải quyết được cái cái cái cái cái cái, cái phần mà mà gọi là nó nằm ở trong não <laughs> các anh đó gọi là mình không dám nói tẩy não là vậy nói tẩy não thì nhiều khi các anh ờ, buồn với sự thật mình muốn vậy yeah. tại vì các anh không hiểu thôi mình không hiểu thì mình muốn giải thích cho các anh biết cái sự thật về cộng sản nó như thế nào mình mình á ờ, cá nhân đó mà mình sống trong một xã hội như vậy đó mình bị đầu độc mà mình không biết thí dụ TV256 mình ví dụ TV sống với cộng sản chưa chắc TV biết rồi nghe nếu mà không có hệ thống internet không có YouTube không có những cái cái tin tức nào làm sao TV biết được thành ra nhiều khi mình lớn tuổi mà cỡ ông à, Trần Nhật Quang á ông Nhật Quang ông cũng lớn tuổi đó chứ ông sinh năm ba năm bốn gì đó mà ông nói chuyện mình thấy ông mình thấy nó nó nó nó, nó, nó lậm lắm nó giống như mười máy robot vậy thôi chỉ mắc cười đó thế nó nó nó bị nhồi sọ từ nhỏ đến lớn làm sao mà thoát được đến đến giờ này mà ông khen ông ông ông khen ngợi uh, Cuba ông khen ngợi đây là một nhà nước kiểu mẫu nếu quý anh chị em có nghe thì cũng biết điều đó nữa. Ừ zombie <laughs> còn lạc lối thiệt thành ra đó TV mong đợi các chương trình à, TV26 đó làm sao đó để mà phát rộng rãi cho quý em có thể gọi vào gọi vào tranh luận gọi là là trực tiếp với TV26 luôn đó TV mong mỏi mình có cái chương trình mà mà có cái tiếng nói có qua có lợi chứ một mình TV nói hoàn toàn làm như là mình thấy nó không không, không có được công bằng và các anh có thể gọi lên nói đến cái cái quan điểm của mình và và mình có cái sự mà tranh luận hoặc là mình tranh luận để mình mình mới giải quyết được nhiều cái vấn đề nhiều cái vấn đề mình khác nhau mà mình mình không thấy hiểu không cái tranh luận là cái mà rất là tốt để mà mà nó uh, nó cho chúng ta biết rằng là uh, điều hay điều tốt đẹp nó nằm ở đâu Hiểu không? mình tranh luận thật sự đó chứ mình không phải là mình ờ, chỉ trích cá nhân với nhau Hiểu không trong cái phần tranh luận là mình mình tránh cái vấn đề mà mà chỉ trích cá nhân cái tranh luận mình nhắm vào cái phần là là sự thật hiểu không mình nhánh mình học được những cái điều điều hay lẽ phải Hiểu không? đó là mục đích của tranh luận chứ không phải mục đích của tranh luận là mình tấn công cá nhân với nhau là không được Hiểu không? bất cứ những đề tài nào tranh luận là mình làm sao mình học hỏi được những cái mới Hiểu không? những cái hay của phía bên kia chứ mình mà mà thường thường những người cộng sản họ họ không hiểu về cái cái cái cái cái cái, cái, cái luật mà tranh luận với nhau thế mà mà họ mở đầu câu chuyện là họ chửi <laughs> họ chửi cá nhân mình thậm tệ thành ra mình mình phải dẫn dắt họ từ từ mình mình phải dẫn dắt là mình đưa ra cái quy luật là khi mà tranh luận đó các anh đừng có đánh cá nhân các anh chỉ có đánh cái phần mà mà tư tưởng nó khác biệt thôi hiểu không còn cá nhân anh đem ra anh đánh nó đâu phải là tranh luận cái anh, anh nó, nó giống như là nó sát phạt với nhau rồi nó nó giết nhau nó nó nó làm những cái chuyện đó nó nó nó không hợp lý không có hợp lý trong cái cuộc tranh luận khi mà tranh luận phải ráng ráng tránh cái vấn đề mà <laughs> mà đánh phá cá nhân đi thì cái cuộc tranh luận nó mới bổ ích mình mình mới nhìn được ở đâu là sự thật cũng như hiện tại bây giờ có nhiều bạn trẻ hoàn toàn không biết cái cờ à, cờ đỏ sao vàng là cái cờ phúc kiến nè chưa biết ấy. họ chỉ nghe có thể họ nghe nói thôi chứ nhưng mà họ không tin khổ vậy đó họ không tin nữa thì khi một cuộc tranh luận mình có mình đưa ra nhiều cái bằng chứng cho họ thấy và họ check lại coi có phải không giống như VTV1 ừ, VTV1 đưa ra lá cờ đỏ sao vàng này, trong cái cuốn phim mà Trường Chinh ấy. quý anh chị em nào mà mấy chục năm trước đó, có coi phim mà Trường Chinh của Tàu mà lớn tuổi là có thể biết nó cầm cái lá cờ đỏ sao vàng và nó trong YouTube nó đầy hết trơn trong YouTube là đánh ờ, cờ đỏ sao vàng của Phúc Kiến là nó đầy nó có những cái bộ phim uh, Mao Trạch Đông rồi rồi đưa cái lá cờ đỏ sao vàng lên và nó đã sử dụng từ ờ, từ cụ Tỉnh Phúc Kiến năm 1933 rồi còn sau này đó Hồ Chí Minh mới lấy cái lá cờ Phúc Kiến đó để mà làm cờ nước thì cờ Phúc Kiến là cái cờ mà quý chị em thấy mà trong cải cách ruộng đất nó đúng là lá cờ đó nó cờ đỏ sao vàng nhưng mà cái sao vàng nó nó mập thì thời mà cải cách dùng đất là dùng toàn là sao mập cờ cờ đỏ sao vàng ờ, mập nó giống như là cờ của cộng sản trong Trung Quốc thôi cờ của tỉnh Phúc Kiến thôi sau này đến năm 1956 ờ, hiểu không 56 55 gì đó nó mới đổi lại thành cờ đỏ mà sao vàng mà nó nó thẳng như vậy nó nó không có mặt nữa đó, cái lịch sử đó, người ta có như vậy cho nên mình nhìn cái lịch sử như vậy mình biết cái lịch sử như vậy thì mình thấy cái Hồ Chí Minh này đó, mình phải đặt cái dấu hỏi ông là người Tàu mà mà mà ông là thiếu tá Hồ Quang chứ ông đâu, đâu phải là Nguyễn Ái Quốc đâu Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi thành ra đó ổng ổng muốn làm ờ, thay thế Nguyễn Ái Quốc để mà làm ờ, chủ tịch nước nó quá nhiều điều những cái điều đơn giản thôi những điều đơn giản thôi Hồ Chí Minh ờ, bởi vì ổng đó là người tạo thành ra ổng phải kêu người người dân đó dân chúng phải gọi là bác hồ chỉ vì ông người tạo thôi chứ sự thật mà ổng là người việt á thì ông phải nói rằng là kêu mà dân tộc Việt Nam phải gọi ông là bác Minh hiểu không tại vì dân phạm của, của ngôn ngữ của Việt Nam của mình ngôn ngữ của Việt Nam của mình là gọi tên ông phải gọi họ không thể nào gọi họ được gọi họ là coi chừng bị đòn á cái họ nhiều khi mình nước Việt Nam mình có cái điều mà nó nó nó, nó hơi kính trọng gì đó như gọi là hỗn thí dụ vậy đó nhưng thành cái gọi là gọi thí dụ mà mình gặp tổng thống ờ, thì mình kêu là bác thiệu hoặc là và mình kêu tổng thống thiệu chứ nếu mà nói mà tổng thống nguyễn là coi chuyện bị nói là hỗn đó Nha. đó là cái văn hóa cái cái cái tập tục của mình cái ngôn ngữ của mình như vậy tự nhiên ở ngoài bắc tự nhiên đổi thành ờ, thành gọi kêu bác hồ à Đúng không? đó là một cái điều mà mình cũng phải suy nghĩ đó tại vì nó là thằng gián điệp thế chứ Hồ Chí Minh mà mà Nguyễn Ái Quốc khi xưa là học tới trung học rồi viết chữ đẹp đẽ rồi nó đâu có phải mà giống cái kiểu mà như Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh hoàn toàn gọi là dùng phiên phiên âm để mà đọc không à dùng mấy cái phiên âm rồi chữ Z rồi chữ G rồi chữ F F F không? tại vì người ngoại quốc mà họ đến cái Việt Nam mình thì thường thường họ phải học những cái cái cái, cái phiên âm như vậy đó không? rồi họ họ cầm cái cái cái cái cái ờ, cái, cái viết á họ đâu có cầm giống như mình đâu họ cầm giống như cây cọ để mà viết chữ tàu đó là bằng chứng rất là rõ nhiều bằng chứng đó rồi bây hồi xưa thì thì uh, Hồ Chí Minh đi qua Pháp với thắt ra vạt có cái hình thắt ra vạt hồi mà còn trẻ tới hồi sau này đó uh, Nguyễn Ái Quốc đó lúc đó là Nguyễn Ái Quốc rồi sau này Hồ Chí Minh có thắt ra vạt không hoàn toàn không có cái khi mà con người người ta theo cái cuộc sống hàng ngày hoài đó nhiều khi người ta bỏ không được người ta thắt ra vạt ừ, thời pháp nó quen rồi thì bây giờ bây giờ người ta vẫn tiếp tục người ta thắt tới bây giờ chứ đâu phải lúc nào cũng dùng đồ bốn túi à. dùng đồ đại cán của tàu à. Hồ Chí Minh chuyên môn bật bận đồ đại cán của tàu chúng ta có thấy ông Hồ Chí Minh thắt ra vả không không không thấy không thấy ờ, khi nào khi mà ông lớn tuổi rồi đấy, ông không thấy mình không thấy ừ. cho nên đó là cũng mà một cái bằng chứng để mà chúng ta biết thì khi mà ông lên làm chủ tịch nước là ông kêu phạm văn đồng là ký đi ký công nhận 12 khải lý của của tàu đi thế là mất cái đảo Hoàng Sa Trường Sa tại vì đó khi mà ký mà công nhận cái 12 hải lý đó là thằng Tàu nó đưa nguyên cái bản đồ cho mình cái bản đồ nó vẽ 12 hải lý là trong đó nó có cái đảo Hoàng Sa Trường Sa trong đó thành ra người ta nói ờ, ông phạm văn đồng ông ký cái bản này đâu có thấy đời trường xa hoàng xa đâu mà tại sao nói ông hoàng phạm văn đồng bán nước sự thật mấy người đó là không hiểu Đúng không? ngay cả ờ, trương tấn sang là viết cái bài trên ờ, việt nam net ông cũng không hiểu cái cái, cái việc đó nữa. sau này người ta cắt nghĩa thì có thể ông mới hiểu là anh ký anh công nhận 12 hải lý nhưng mà nó kèm theo cái bản đồ thì các bản đồ nó có Trường Sa, Hoàng Sa là của Tàu rồi rồi rồi rồi cái ông mà Phạm Văn Đồng ông mới ký rồi đó rồi ký rồi Tàu nó nói là của nó mà mấy thằng Việt Cộng toàn là làm lợi cho Tàu không à thiệt tình ấy. thay vì người ta đánh chiếm cái đất nước của mình thì mình phải đuổi người ta ra thôi mình không cần chứng minh tụi nó nó cố tình nó gian dối biết không nó nói ừ cái cái hoàng sa là có từ bao lâu rồi trường sa làm sao có từ bao lâu rồi của thời nguyễn thời minh mạng tiểu trị gì tùm lum tà lá mình đâu có cần điều đó mình muốn lấy lại cái tảo đó chúng ta có hoàn, hoàn toàn không cần những cái điều lịch sử đó Liên hợp Quốc nó đã ra từ từ năm 1948 rồi bây giờ bây giờ thằng Tàu nó đánh chiếm cái đất nước mình cái lãnh thổ của mình là năm 1974 19 tới tháng 1 cả thế giới biết lịch sử có nằm cái đó khi mà anh chiếm cái đất nước của người ta thì anh phải trả lời thôi không cần phải chứng minh lịch, lịch sử gì đấy người đất của người ta đã có từ lâu đời rồi sau khi thành lập liên hiệp quốc chứ trước khi thành lập Liên Hiệp Quốc người ta có từ lâu đời rồi phải không rồi nó đánh Hoàng Sa rồi bãi gạt ma cũng vậy chỉ cần kiện lên Liên Hợp Quốc là nói là bây giờ những cái đảo này là bị cưỡng chiếm là bị thằng Tàu nó dùng quân sự nó dùng lính để mà nó chiếm nó dùng súng ống để nó giết người để mà nó chiếm thì chắc chắn mình thắng không có thằng nào mà có thêm mà mà mà thằng Tàu không bao giờ thắng được mà mình không cần phải biện luận ờ, thời xưa chúng ta không cần cái điều đó chúng ta chỉ biện luận rằng là thằng nào mà ăn cướp thì phải trả lời mà không phải chỉ trả lời không mà còn kêu Liên Hợp Quốc là phải đưa ra tòa án bắt phải bồi thường hàng tỷ đô la tại vì anh anh giết biết bao nhiêu người anh chiếm cái đất đó Đúng không? Sau này đó bắt cái thằng Tàu phải bồi thường cái, cái, cái hàng tỷ đô la về cái vấn đề mà giết người rồi rồi khai thác cái cái tài nguyên ở ở những cái đảo đó chúng ta không thể nào chấp nhận được đâu chúng ta phải nhớ là chúng ta dành bằng mọi giá trong cái thời đại của chúng ta không bao giờ mà mà nói là để mà thời đại con cháu đó đừng bao đừng bao giờ nghĩ như vậy thời đại của chúng ta là chúng ta phải có bốn phần lấy lại cái những phần đảo đó tại vì những cái phần đảo đó nó nằm cạnh sườn của chúng ta nó cạnh sườn nó bảo vệ chúng ta chứ không phải để mà Trung Quốc mà nó nó đặt đặt cái cái, cái cái máy bay ở bên đó đường băng ở bên đó rồi nó đặt những cái đại pháo ở bên đó và có thể nó những cái quả tiễn bên đó nó nó chĩa vào Sài Gòn nó chĩa vào Hà Nội được mình phải dành cho bằng được chứ mình mình thế giới này nó liên lạc với nhau mà mình đâu có sợ Đấy không dạ chào hoàng lê nha thế giới nó liên lạc với nhau phi lực tân đó nó nhỏ bé nó đâu sợ thằng tàu đâu nó có thế giới ủng hộ nữa mà mình cũng vậy thôi Đấy không? đâu phải là nước anh lớn rồi anh muốn à, anh anh anh muốn xâm lăng nước khác được đâu đúng không? mình nước nó càng lớn nó mình càng càng có thể mình mình mình đánh nó được mình đánh trước nó được chứ đừng có nói mình không có sợ gì hết anh làm bậy rồi tôi chơi anh à Rồi, bây giờ mình ờ, cũng trở lại cái ờ, trước khi... Ờ, trời một giờ hai mươi bốn phút rồi, thấy không? Mình chỉ nghĩ mình mình nói chuyện có khoảng nửa tiếng thôi. Mà bây giờ nó lên tới một giờ hai mươi 24 phút rồi. Thành ra một lần nữa TV xin mến chào quý anh chị em nha. Rồi TV để lại cái bảng để mà mình có cái cái hình ảnh để người ta nhớ đến cái địa chỉ đó người ta nhớ đến địa chỉ để người ta đến nhà ông Vương Văn Thả nha mà gọi điện thoại nữa nha gọi điện thoại tất cả những cái cơ sở hành chánh ở gần đó đó không gọi điện thoại bộ công an cái gì đó mà cơ sở hành chánh rồi gọi hết gọi hết tại sao các anh không thi hành luật pháp vậy các anh các anh là, là ăn tiền thuế của dân thì các anh phải bảo vệ dân chứ người dân mà để các anh mà chổi đá như vậy rồi người dân mà tại sao các anh cúp điện rồi cúp nước rồi làm sao ờ, gia đình ông ông ông ông ông ông, ờ, ông sống được phải không chúng ta phải lên tiếng chúng ta không có tội gì hết chúng ta có quyền lên tiếng những cái gì mà sai trái của nhà nước nhớ gì quý anh chị em gọi dùm điện thoại dùm gọi điện thoại dùm đến ngay cái cơ sở công an cũng được không cần gọi điện thoại nữa chúng tôi thấy anh làm không được chúng ờ, các anh phải bảo vệ những người công dân anh không có để nào mà mà du côn côn đồ rồi chổi đá vô nhà người ta vậy chổi đá người ta rồi các anh đừng cúp điện cúp nước nữa phải mở điện mở nước ngay cho cho cho ông khải ông thả đó làm như vậy nên ờ, quý anh chị em quý anh chị em nào mà có trong nước em sự thật thì tivi cũng không mong là bao nhiêu trong nước đâu nhưng mà sau khi cái cái đoạn video clip này lên á thì sẽ có nhiều người trong nước đọc và tivi hy vọng như thế thành ra TV đưa ra cái cái cái cái cái bản này để mà mà tố cáo nha anh em đó địa chỉ đó địa chỉ đó mình không không có nhìn thấy được rồi thấy rồi thấy rồi đó địa chỉ nha bà con địa chỉ rồi thôi cảm ơn quý chị anh chị em nha à, TV xin à, à, kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay chào